Xin chào anh em, công ty gửi về Bạch Long của tôi ra mắt video mới để gửi đến cho anh em một cái bộ đồ chơi mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc cái bịp anh em nha. Công ty gửi bịp nhà tôi cung cấp tất cả môn chơi ba miền anh em ạ. Môn chơi bài đá bịp, môn chơi sóc đĩa bịp, môn chơi tài xỉu bịp, môn chơi bầu cua bịp nhà tôi đều có đồ hỗ trợ hết cho anh em anh em nha. Anh em nào mà đang thu ta xem cái video này liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 từ 3 chơi cái môn chơi gì đang thua tha lâm vào cảnh nợ lần liên hệ cho mình để mình giải đáp tất cả thắc mắc đưa anh vào bờ một cách nhanh nhất anh em nhá video ngày hôm nay đây gửi đến cho anh em dung dịch cả một con vị dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bệt anh em nhá ngày xưa anh em đi chơi anh em đi sòng đi sới lớn bé anh em phải lùa bát lùa đĩa hay là lùa những bộ quân vị công tang không tích vào thì anh em mới làm chủ chơi mới làm chủ sân chủ sới được giành chiến thắng tuyệt đối Ngày hôm nay với công nghệ 4.0 của công ty cờ bịp Anh Long của tôi gửi đến cho anh em dung dịch cảm quân vị này khắc phục tất cả những nhược điểm tôi vừa nói trên anh em nha. Anh em đi sòng xứ lớn bé anh em không cần chuẩn bị đát đĩa anh em ạ. Bát đĩa nào cũng được hết anh em nha. Mình soi pháo lát cho anh em bát đĩa của nhà mình ngày hôm nay có video cho anh em phải xanh chín 100% anh em ạ. Bát đĩa sành sứ nhôm đều hết anh em nha. Quân vị ở đây quân vị xanh khoai 100% anh em nha. Không mà hút nam châm này video ngày hôm nay mình cắt sẵn một con tú để thử cho anh em vì thời lượng video có hạn anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này chơi được trên tất cả các mọi quân villa thăng long quân bài quân chắn hay quân đóm đều có thể chơi được hết anh em nhá vì thời lượng có hạn mình cắt sẵn một con tú để thử cho anh em thôi sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao để anh em giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá cách vào vị như thế nào cho nó hợp lý nhất anh em nhá anh em đi chơi này cho biết dung dịch đầu một tay này một lượng vừa đủ anh em nhá anh em đi chơi anh em sờ cho mình là bốn quân đen này hoặc là bốn quân trắng anh em nhá đảm bảo với anh em máy nó sẽ báo cho anh em chuẩn chỉ và hiệu quả nhất anh em nhá anh em đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch nó thẩm thấu vào con vị là anh em có thể chơi giành chiến thắng tuyệt đối trên mọi sân sới anh em nhá đi kèm với dung dịch cảm ứng quân vệ là một cái máy báo dung T2 của nhà tôi làm ra anh em ạ Đấy, đồ này cực kỳ mới này mới nhất của năm nay anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này đứng trên ngồi dưới đều có thể chơi được hết anh em nhá anh em đứng để là du quần ngồi để dưới áo để trong ống đồng để trước ngực đều có thể chơi được hết anh em nhá khoảng cách từ con vị đến cái máy báo dung T2 này là một mét rưỡi đến một mét tám anh em ạ anh em để đâu cũng được xoay đi xoay lại quay đi ra vào không cần đo là khoảng cách vẫn có thể chơi được hết anh em nhá cái đồ này anh em đi chơi anh em không phải là sóc cái ai sóc cái ai làm cái cũng để chơi được hết anh em nhá anh em thầy thợ lâu năm hay là anh em mới va chạm vào đồ đều có thể chơi được đồ này anh em ạ à. cái thời lượng pin của nó thì tôi đã cải tiến rất là nhiều rồi anh em nhá anh em đi chơi anh em sạc trước tôi tầm hai ba tiếng đảm bảo anh em chơi một ngày không bao nói pin anh em nhá anh em đi chơi trên đồi trên núi hay chơi ngoài sông ngoài biển đều được hết anh em nhá chơi những cái canh bạc kéo dài từ ngày này qua ngày khác đều ok hết anh em nhá sau một thời gian dung được cái thẩm đấu của quý vị là anh em có thể chơi dành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá mình tiếp tục thử nam châm cho anh em này Đấy, sao cho đĩa cho anh em này quân vị nó nẻ bình thường anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này không tăng tích 100% anh em nhá không màu không ngồi không vị không bao giờ sợ bị díu quân anh em nhá sau đây mình sẽ thử cho anh em đôi ba tính bạc xem đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả ra làm sao anh em nhá công thức bảo vệ của nó thì là lẻ một dung này chẵn không dung anh em nhá rất là dễ chơi và rất là đơn giản thôi anh em ạ tứ tuổi đen mình sóc luôn này anh em đi chơi để ở đâu cũng được hết anh em nhá đứng trên ngồi dưới đều chơi bình thường anh em ạ sóc mạnh sóc nhẹ đều ok hết anh em nhá máy báo không dung thì nó là chăn rồi 50 triệu chăn này sắp đôi này Đấy, chồng vị đề quân hay như thế nào máy đều báo hết anh em nhá anh em đi chơi so ít dung dịch ra tay là anh em chiến thắng tuyệt đối anh em ạ quân không là díu rồi tiếp tục thử lại anh em đợi từ 3 năm giây máy báo cho anh em kết quả cực kỳ hiệu quả anh em nhá máy báo dung một dùng rất là dứt khoát anh em nhá lẻ dùng chẵn dùng dung rất là đơn giản thôi 50 triệu lẻ đây mở bát luôn này ba trắng này chồng bị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá đây là đồ cực kỳ mới này ba trắng mình tiếp tục sau này anh em đi chơi cái đồ này sóc mạnh sóc nhẹ máy đều báo cho anh em kết quả anh em nhá ba cầu lẻ rồi máy báo dung rất là dứt khoát rồi trăm triệu lẻ đây bên ngoài thời thêm trăm triệu nữa này ai yêu chẵn mất nhà mất cửa anh em nhá mở bát luôn này Đấy, ba trắng lên ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá rất là hiệu quả rồi cái đồ này rất là dễ chơi anh em ạ sòng sới lớn bé đều chơi được hết anh em nhá ba đen mình tiếp tục xong kìa máy báo zoom anh em ạ lại là lẻ rồi anh em nhá anh em chơi cái đồ này mạnh tay mở bát cho mình anh em nhá 200 triệu lẻ đây ba đen lại lên ba trắng này anh em nhá rất là chuẩn chỉ đây ba trắng mình kể lại cho anh em tiếng bạc cuối này anh em nhá cái đồ này rung rất là êm anh em ạ cam kết với anh em đúc vào người đối phương không vào phát lại được ra anh em nhá bao tét thầy thợ bạc đi rồi máy báo không dung chỉ đâu là chẵn rồi 500 triệu chẵn này bên ngoài thờ lên 500 triệu này mở luôn này sập đôi này rất là chuẩn chỉ anh em nhá cái đồ này cực kỳ mới rồi thì sau đôi ba tiếng bạc anh em đã thấy biểu lộ chuẩn xác của dung lịch cả một quân vị này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 chào tất cả anh em thì ờ, sắp Tết 2020 rồi Tết Nguyên đán rồi thì hôm nay tôi ờ, xin ờ, giới thiệu cho tất cả các anh em về cái loại công nghệ máy đánh bài bịp 2020 và rất nhiều cái mẫu mã này nhà tôi may mới nhập cái lô hàng mới về nên anh em ạ thỏa thích anh em có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu mã phù hợp với sân chơi sòng suối lớn của anh em thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho tất cả các anh em về cái mẫu mã máy đánh bài CVK công nghệ đời mới đời 2020 anh em nhé thì đã được ngụy trang vào chiếc điện thoại anh em lưu ý là cái chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại iPhone X đấy anh em nhìn đây đây là chiếc máy iPhone X này đây cái vỏ hộp của nó CVK 400 này đấy CVK 400 iPhone X này và ngoài ra còn rất nhiều hình thức đang bị theo vào cái điện thoại ví dụ như là máy 6s plus này 6s này anh em này đó. rất là nhiều hình thức điện thoại anh em nhé ngụy trang rất là nhiều vào cái những cái dòng máy để giúp cho anh em đa dạng mẫu mã chủng loại đấy đây là công nghệ máy đánh bài Samsung này anh em nhìn thấy chưa đây là máy Samsung này rất nhiều hình thức anh em nhé tôi sẽ giới thiệu đầy đủ cho anh em về tất cả những loại máy nhà mình đang có hiện nay và chiếc CVK 600 phiên bản mới nhất đó chính là công nghệ máy đánh bài iPhone 8 Plus anh em nhìn đây hình thức mẫu mã rất đẹp thì hôm nay tôi sẽ test hàng về thử những cái mẫu máy đánh bài này cho anh em để anh em ờ, đi chơi anh em lựa chọn cho mình những cái mẫu mã máy đánh bài làm sao cho nó phù hợp với sân chơi sòng suối của anh em thì uh, tôi nói qua nguyên lý hoạt động này thì khi mà anh em đi chơi thì là anh em luồn bài vào và anh em vứt bài trước camera nó sẽ báo cho anh em qua tai nghe siêu nhỏ của bluetooth là nó biết uh, kết quả bài đối phương bao nhiêu hoặc là nó anh em lựa chọn những cái mã chơi là bài mình luôn luôn cao nhất hoặc là bài cái nhà cái là con đây mình sẽ giới thiệu cho anh hai công nghệ này anh em nhé thế đây khi mà anh em đi chơi ấy, thì nó sẽ báo cho anh em qua tai nghe siêu nhỏ của bluetooth này tai nghe cvk là chỉ có một mình anh em có thể nghe thôi đây là tai nghe một tuần anh em nhé Đấy. chiếc tai nghe nó rất nhỏ này Đấy, anh em biết ở trong tai thì chỉ để lộ một tí dâu này ra thôi thì đây là cái gắp để anh em gắp tai nghe ra đấy không người nào người ta không thể phát hiện được là anh em đang đeo tai nghe rất là đơn giản rất dễ chơi anh em ạ à. anh em đi chơi cái đồ này nó công nghệ đẳng cấp nhất hiện nay anh em đánh mà tất cả những cái môn chơi như liêng sâm phỏng ba cây xỉ tố xỉ lách binh sạc sám binh ấn độ binh hồng hồng phóc cơ anh em chơi tất cả những môn chơi bài lá của ba miền bắc trung nam mà đều có thể chơi được thì đầu tiên <clears throat> tôi muốn nói đến hiện nay đó chính là chiếc iphone x cái hình thức mẫu mã cực đẹp luôn anh em ạ đây anh em nhìn đây đấy anh em nhìn thấy chưa mẫu mã hình thức rất đẹp anh em nhá thì người ta sử dụng khi mà người ta cầm cái máy của anh em không thể nào phát hiện được đây nó là chiếc máy đánh bài trừ khi là người ta có thể có một mã đấy anh em vào thì nó sẽ có một mã để anh em vào được cái trò chơi đấy đây, chiếc máy đánh bài iPhone 8 Plus anh em nhìn đây không thể nào phát hiện được đây là chiếc máy đánh bài trừ khi tôi này khi vào chơi tôi có một mã này đấy bấm một mã này nó sẽ vào được cái phiên bản công nghệ phần mềm đây là phần mềm đánh bài đấy. đây chiếc iPhone ờ, chiếc iPhone X này CVK 400 này đấy. anh em ờ, nhà mình có rất nhiều hình thức mẫu mã máy nha anh em nhé anh em đến nhà mình thì anh em có thể trải nghiệm được tất cả về cái đồ công nghệ máy đánh bài thì ờ, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em hai dòng máy thì đầu tiên mình sẽ test trước cho anh em là con ờ, iPhone 8 Plus trước anh em nhé iPhone 8 Plus trước đấy sau đó mình sẽ test sang con iPhone X này thì anh em lưu ý là xem ờ, anh em nào đang xem video anh em có thể bấm nút HD ở góc màn hình để tăng độ nét của video anh em xem nó sẽ được nét hơn còn anh em nào đang ờ, theo dõi trên ờ, youtube thì ấn đăng ký kênh của nhà mình để mà những clip sau thì mình sẽ lại giới thiệu cho anh em về tất cả những dòng mẫu máy đánh bài nữa anh em nhé thì đây là chiếc iPhone 8 ờ, Plus đánh bài CVK 600 anh em chơi cái hình thức mẫu mã cực đẹp đấy anh em nhìn đây thì hình thức mẫu mã máy thì tôi không phải bàn đến nữa rồi anh em đi chơi cái đồ công nghệ này nó là tối ưu nhất hiện nay rồi anh em nhé À, thì bây giờ mình sẽ ờ, bóc một bộ bài nếu anh em biết rồi thì ờ, bài anh em phải luồn bài vào thì bài anh em nhìn đây nhà mình có rất nhiều mẫu mã bài anh em đi chơi bài ờ, tất cả hình thức bên nước ngoài hay chơi bài gì hoặc là địa phương anh em chơi bằng cái hình thức mẫu bài như thế nào bài xanh ca bài táo bài tàu này hay là bài nhựa bài lụa bên nước ngoài thì nhà mình cũng có thể làm được hết anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu mã cho mình mình sẽ làm cho anh em và gửi anh em qua đường tàu xe hoặc đường bưu điện anh em nhé thì ở đây là mình có bày một số cái đồng hồ thì là tôi nói qua cho anh em này cái đồng hồ này nó có nghĩa lý như thế nào thì ví dụ như anh em đi chơi bình thường anh em phải vứt máy ở trước mặt để máy bài nó, nó quét bài đấy như chả giả dụ như một số sòng sới người ta không cho anh em cầm cái máy này để trước mặt đấy, anh em lúc cái máy này vẫn có thể chưa được thì là cái camera của bà của máy sẽ được ngụy trang và cái camera của đồng hồ này đây anh em nhìn này cái mặt camera của nó đây đấy mặt camera này thì anh em cầm bài trên tay nó sẽ xoay luôn nó báo luôn cho ba tay nghe cho anh em đấy đây là cái công nghệ đánh đồng hồ với ờ, phụ kiện không dây cái ngoài cái ma cái ngụy trang bằng đồng hồ thì nó còn là như là ví soi bài này bật lửa này móc chìa khóa này ốp điện thoại này đây, rất nhiều anh em nhé thì mình sẽ bóc thử một bộ bài bây giờ mình sẽ test thử cho anh em này thì đó mình sẽ ờ, test cho anh em về cái máy ờ, iPhone X đấy nhiều giới trẻ bây giờ thích cái iPhone X để đáp ứng cho anh em về cái ờ, nhu cầu hiện tại thì mình đều có thể làm tất cả trên các mẫu máy anh em nhé <clears throat> đây mình bóc thử bộ bài và mình chia thử thì chủ yếu là anh em ngoài ờ, trong ờ, phía nam hoặc là anh em ngoài phía bắc thì anh em chủ yếu anh em đánh môn chơi liêng là chủ yếu môn chơi liêng và môn chơi bạc cây thì mình cũng test cho anh em là môn chơi liêng và môn chơi bạc cây nói ờ. anh em nhá, mình đầu tiên mình sẽ thử cho anh em môn chơi lương Đây này, đây là bộ bài xanh ca thì hoàn toàn giống với bài anh em mua ngoại lý tạp hóa nhá, ngoài bài hoàn toàn bình thường anh em ạ. Đây, em nhìn đây này, vẫn nguyên phong teo chiếc dốc cười Đấy, ngoài ra thì nhà mình còn rất nhiều mẫu bài ví dụ như bài rồng này. Đấy, nhiều anh em là cũng là hỏi mua cái bài rồng này này, nhưng mà không nhiều chỗ là nó không có, tôi nói luôn là cái đây cái đà độc quyền rồi. Đấy, bài thì rất là nhiều mẫu bài anh em nhá. Là mình bóc thử bộ bài rồng cho anh em nhìn cái mẫu mã của nó này. đây anh em nhìn này đấy, bài chồng đỏ làm rất đẹp anh em ạ đấy, rót này đấy. anh em đến nhà tôi ngoài ra anh em ờ, được ờ, trải nghiệm về máy đánh bài anh em còn được ờ, bên công ty nhà tôi sẽ dạy cho anh em một số đòn đánh bài bằng tay anh em nhé thế tôi nói qua về cách thức sử dụng máy đánh bài thì đầu tiên là môn chơi liêu <coughs> bây giờ mình sẽ để chế độ loa ngoài và chế độ máy ảnh gốc để anh em nhìn cái độ quét mải của nó đấy anh em nhìn cái độ quét mài của nó nhá sau đó thì anh em ờ, sẽ biết này nó báo như thế nào này đặt cái nó báo này, này. đấy máy báo rất đây anh em ạ mình chia thử lại vài ván nữa này <coughs> máy lại báo một anh em cắt một cây đi lại chia từ mình và mình sẽ luôn luôn cao nhất bài con cơ đấy chín điểm này chín điểm anh em nhá chín ca rô này cực đẹp bài anh em ạ thế giả dụ lúc bây giờ anh em đang chơi à, bốn người vô tình mà có một người nữa người ta vào cuộc chơi hoặc là bớt một người đi thì anh em làm nào thì anh em bấm tăng giảm âm lượng là chính là tăng giảm số lượng người chơi đây năm người này. bấm lên năm người này. Đấy. nó năm anh em nhá em vứt ngang vứt dọc đều được này đấy máy báo năm này anh em cắt đi 5 cây này trong cuộc chơi anh em sẽ xỉa như này một này hai này ba này bốn này năm này giả vờ như cháo anh em nhớ phải đúng 5 cây nhé một này hai này ba bốn này năm này năm nút này đấy cái bài mình có ác cơ sẽ là bài luôn luôn nó sẽ là bài cao nhất đấy mình chia này bảy điểm này nhà này một điểm này nhà này bốn điểm này nhà này bảy điểm này đấy nhà này bảy điểm này đấy mình bẻ nút ác cơ anh em nhá rất chuẩn thì tùy vùng miền người ta chơi cơ hoặc là chơi rô hoặc là chơi chuồng đấy để anh em à, muốn cài như thế nào anh em cài sau cho máy à, anh em nhá máy áo bốn này một này hai này ba này bốn này tôi chia tiếp này năm nhà này rồi điếm này à, tôi xin lỗi anh em là à, ờ, sáp này đấy sáp ba con người này ăn cả làng này mỗi làng đền rất to đấy, anh em nào ví dụ như nhà này chín này người ta cũng theo anh em đến cùng luôn này đấy nhà này người ta tám tám rô người ta cũng theo anh em đến cùng này đấy như đây sáp này nó rất là ok anh em nhá chơi cái máy này nó rất là ok anh em nào mà có chưa biết về cái máy đánh bài này thì em cứ liên hệ đến cho mình rồi chưa thử máy bán nữa này <clears throat> rồi máy áo một anh em nhá máy áo một anh em cắt đi một cây này chia tiếp lại năm nhà một này hai ba bốn này năm nút này rồi bài mình là bài con uh, chín điểm đây đây là bài cao nhất anh em ạ <clears throat> đấy. nhà này 8 điểm này đấy 8 điểm này anh em nhìn thấy chưa rất ok anh em nha không có sai điểm anh em ạ thế bây giờ mình sẽ tăng lên cả 6 người chơi đi anh em nhé đấy tăng lên 6 người chơi này hai này một này hai này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này đấy sáu cửa này nhà bài mình đây này chín điểm này đấy, rất chuẩn anh em ạ chín nút nha chín nút quy cơ nhá à, di cơ nhá đây nhà này chín nhưng mà kém quẻ này Đấy, bây giờ mình sẽ lựa chọn à, cái à, mã chơi là mã mà nó báo duy nhất một nhà đấy <coughs> mẹ mã nó báo duy nhất một nhà thôi đây anh em nhìn đây cho năm người chơi này đấy máy nó báo nhà nào thì nhà đấy sẽ là cao nhất đấy. máy báo một thì là nhà cái sẽ là nhà cao nhất anh em nhé chia này nhà cái này hai ba bốn này năm này đây là cái này Đấy. 456 liêng này 456 này rất chuẩn anh em nhé máy nó báo thì không thể sai được rồi chia tiếp này bốn này nhà số 4 này một này hai này ba này bốn này đây nhà con tám bích này nhà cao nhất này đấy đây chín này chín quy cơ này à, dịp ờ, chín quy cơ này không để sai được anh em ạ cái đấy là môn chơi liêng bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ là chế độ đánh ba cây anh em nhé thì đối với môn chơi liêng này nó còn rất nhiều mã chơi ví dụ như là báo tất cả các cửa từ thấp đến cao rất nhiều anh em nào mà có nhu cầu thì em cứ liên hệ đến trực tiếp đến cho mình và mình sẽ thử sang môn chơi ba cây thì đối với môn chơi ba cây này, này nó cũng rất nhiều mã như liêng anh em nhé nên là anh em nào mà à, mình sẽ chỉ giới thiệu một số mã người ta hay chơi đấy còn anh em nào mà có nhu cầu đến cứ alo đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em về từng mã chơi hoặc là anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng mình tại bến xe mỹ đình hoặc là bến xe miền đông sài gòn trong nhà mình có hai cơ sở hà nội và sài gòn anh em nhé nhà mình sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn người ta tư vấn cụ thể cho anh em dạy anh em đánh trong dịp Tết Nguyên đán 2020 thì anh em mang cái máy đi thì rất là ok nên mình chưa thử này. này một này bốc một cây này năm là cái đứng đấy bài cái sẽ là cao nhất đấy à. ai đến cái đến cao nhất bảy bảy sáu mười điểm anh em nhé đấy mười điểm luôn này mười là nhân đôi nhân ba rồi nhiều chỗ chơi là nhân đôi nhân ba rồi tôi chia tiếp này ba này năm lại là cái đứng anh em chia từ hai bài cao nhất hai đến cái người cao nhất ví dụ như vị trí này người ta chia này bài con bốn bích thì sẽ bài cao nhất này bảy bốn chín này bảy bốn chín lại mười điểm anh em nhé rất đơn giản rất dễ chơi và rất chuẩn xác tôi chia thử một bạn nữa này một này áp là nhất áp bài ai bài cao ai bốc cái người cao nhất con chín kép còn của tôi bài tôi sẽ cao nhất tăng giảm số lượng người chơi đấy anh em cũng tăng giảm tương tự như nghiêng đây chín điểm anh em này đấy đấy môn chơi ba cây thì nhà nó còn chơi được tất cả các môn chơi như liêng sâm phẩm ba cây lốc xỉ tố xỉ rách binh sạp sám binh ấn độ ngầu hồng phóc cơ rất nhiều môn chơi anh em nhé thế anh em có nhu cầu anh em alo trực tiếp với số hotline bên dưới đây thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em về cái mẫu mã máy đánh bài này anh em ạ thì ờ, về công nghệ máy đánh bài hay là sóc đĩa bầu cua tài xỉu rất là nhiều đồ thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với cho mình để được test hàng thử hàng qua trực tiếp điện cơ sở của mình anh em nhé và ờ, chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem clip chúc anh em hai tết nguyên đán 2020 Đấy, là một cái tết cực kỳ ấm no anh em nhé cảm ơn anh em